tức là 1,7 BNB à, ấy, tương đương với tầm khoảng 400 USD khoảng 9 à, triệu Việt Nam đồng luôn nha. Và thời gian diễn ra Aerob này là từ ngày mùng 6 tháng 7 cho đến ngày 15 tháng 7 này. Đó nên các bạn lên tham gia càng sớm càng tốt cho mình nha. Kế tiếp đây là link tham gia Aerob nha. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từng bước luôn ha. Rồi ngoài ra bạn có thể đọc thêm thông tin này. 25 người tham gia ngẫu nhiên sẽ nhận được 25 Galaxy Blind Box này. Cũng như là 5 Galaxy Blind Box sẽ dành cho 5 người có lượt giới thiệu nhiều nhất nha. Ok, ngoài ra bên dưới sẽ có chú ý này là sử dụng link giới thiệu của bạn sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong Aerobot để mời bạn bè tham gia nha. Cũng như là càng mời nhiều người tham gia, bạn càng có cơ hội nhận được ờ, Genesis Black Box hơn. Rồi kế tiếp này là Genesis Black Box sẽ được gửi đến người tham gia trong vòng ờ, một tuần tức là 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc nha. Sự kiện kết thúc vào ngày 15 tháng 7 thì đến tầm khoảng ngày 22 tháng 7 tức là sau một tuần chúng ta sẽ được ờ, Genesis Black Box ha. Và ngoài ra này, đừng quên tham gia kênh ờ, Discord Việt Nam của chúng tôi và click vào quốc kỳ Việt Nam này để ờ, xác nhận tài khoản của bạn cũng như là chỉ những người làm đúng yêu cầu mới đạt đủ điều kiện để nhận thưởng nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tham gia aerob này nha. Bạn sẽ nhấn vào link tham gia này nha. Kế tiếp chọn là OK này. Rồi, sau đó thì mình sẽ tiến hành mở tài Telegram lên này. Thì đây chính là giao diện của aerob ờ, Melody này nha thì ở đây sẽ có thông tin như vừa nãy mình chia sẻ này Ok để bắt đầu làm aerob này bạn sẽ nhấn vào nút ờ, start ở góc dưới màn hình này Ok tiếp theo thì sẽ ra thông tin của aerob này nha cũng như là hướng dẫn các bước chúng ta tham gia aerob này nha đầu tiên là các bạn sẽ tiến hành tham gia vào kênh Discord này cũng như là click vào hai biểu tượng này để xác nhận nha kế tiếp là bạn sẽ tiến hành follow trang ờ, Facebook này cũng như là follow tài khoản Twitter của dự án sau đó là follow tài khoản Twitter của đối tác này và retweet bài đăng Aerobe nha. Rồi sau đó thì bạn sẽ hành join tham gia vào kênh Telegram Aerobe của đối tác này. Rồi kế tiếp thì bạn sẽ hành subscribe đăng ký channel kênh YouTube quảng cáo ha. Rồi cuối cùng thì bạn sẽ hành tham gia vào kênh và nhóm Telegram của dự án. Ok, nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ hành join tham gia vào nhóm Discord nha. Bạn nhấn vào Discord cho mình này. Kế tiếp chọn Open thì mở này. Rồi tiếp theo thì ờ, sẽ là một giao diện như này thì đây chính là nhóm Discord của Melody nha hiện tại đang có gần 30.000 thành viên rồi này đó bạn nhấn vào chấp nhận LM cho mình nha Ok bước theo thì bạn sẽ nhấn vào hoàn thành cho mình này ở góc bên dưới này thì ở đây bạn sẽ hành xác minh à, số điện thoại của bạn nha đó nhập số điện thoại của bạn vào đây này nhớ đây là chọn là cộng 84 tức là Việt Nam ha Kế tiếp nhập mã xác minh OTP gồm 6 chữ số được gửi về số điện thoại bạn vừa nhập xong nha. Mã xác minh của mình là 377 310 này. Rồi kế tiếp bạn thích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các quy định này. Sau đó nhấn vào gửi nha. Rồi ok như vậy mình đã tham gia nhóm thành công. Thì bạn quan sát này, hiện tại nhóm đang à, trò chuyện tương tác rất là tích cực nha, sôi nổi này. Đó. Thì à, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay bên nào ấy thì bạn có thể nhắn tin ở trong đây ha. Thì đó nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta tham gia nhóm Bitcoin Tiếp theo bạn nhớ click vào hai biểu tượng này nữa nha để xác nhận này. Rồi thì biểu tượng đó đâu ạ? Bạn quan sát góc trái này, bạn nhấn mục uh, verify này cho mình nhá, tức là xác nhận này. Kế tiếp mình ở Việt Nam đúng không? Thì mình sẽ click biểu tượng Việt Nam này. Đó. Và bạn cũng bật thêm mình cái mic này nhá. Đây nhấn biểu tượng này này. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai này, là chúng ta sẽ hành à, follow theo dõi trang fanpage Facebook của Melody Việt Nam này. Bạn nhấn vào Facebook nha. Kế tiếp vẫn như thế, nhấn vào Open để mở này. Rồi ok, ở đây thì bạn sẽ tiến hành like thích này. Ok, như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ like thích cũng như follow fanpage này. Rồi bạn quay trở lại nha. Kế tiếp là nhiệm vụ à, follow theo dõi tài khoản Twitter của Melody này. Bạn nhấn vào Twitter ha. Rồi kế tiếp đây bạn nhấn vào follow theo dõi này. Rồi như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ ba. Tiếp theo nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ thành ờ, follow tài khoản Twitter của đối tác này, query tweet bài đăng Europe nha. Nhấn vào partner Twitter này. Rồi thì đối tác ở đây là Crypto Town này, cực kỳ nổi tiếng và uy tín rồi. Rồi chúng ta sẽ thành retweet bài Europe nha, quay trở lại đây này và nhấn vào Europe tweet này. ở đây thì bạn sẽ thấy anh thả tim này sau đó nhấn biểu tượng này này chọn là trích dẫn tweet nha tức là code tweet ạ kế tiếp thì bạn có thể à, tác bạn bè vào đây để bạn bè của bạn ấy biết và tham gia nha dụ mình tác à, bạn mình hoàng giang xe này rồi à, hoàng giang mmo này đó sau đó bạn nhấn vào đăng tweet nha rồi như vậy mình đã tweet lại Adobe thành công Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ thành join tham gia vào kênh Telegram Europe của đối tác này. Bạn nhấn vào Partner Channel cho mình nhá. Kế tiếp vào chọn nó à, Join channel góc dưới màn hình này. Rồi, sau đó quay trở lại nha. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ thành à, subscribe đăng ký channel kênh YouTube của nhà quảng cáo này. Bạn nhấn vào YouTube này. Kế tiếp à, chọn Open ha. Ok, như ở đây thì mình đã subscribe đăng ký rồi. Còn nếu bạn chưa subscribe thì bạn nhấn vào nút subscribe đăng ký này ha có thể bật thêm ờ, nút chuông thông báo này chọn tất cả này ok rồi như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ Sokra đăng ký channel kênh YouTube nhiệm vụ kế tiếp nữa ấy, là chúng ta sẽ lành join tham gia vào kênh và nhóm Telegram của Melody Việt Nam ha bạn nhấn vào channel này sau đó chọn nó ờ, join channel để tiến hành tham gia vào kênh Telegram này kế tiếp quay trở lại này và tiếp tục tham gia vào nhóm Telegram nha nhấn vào join group này ở góc dưới màn hình đấy như vậy mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ. Bước kế tiếp bạn nhấn vào Check để kiểm tra này. Rồi sau đó bạn nhấn vào Join Europe để tiến hành tham gia vào Europe nha. Ok như vừa nãy mình đã hoàn thành xong tất cả rồi. Mình sẽ nhấn vào Submit Detail này. Ở đây thì mình có thể kiểm tra lại nha. Xem là mình đã tham gia kênh cũng như là nhóm Telegram chưa này. Ok rồi nha. Đó. Mình tham gia rồi thì mình nhấn vào đăng này để xác nhận này kiểm tra lại xem sao rồi đã follow rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nộp đường link ờ, tên người dùng Twitter của chúng ta nha quay trở lại Twitter này sau đó nhấn mục ờ, profile tức là hồ sơ này đó thì đây chính là đường link tài khoản Twitter của mình này bôi đen này sao chép này quay trở lại đây và dán nha nhấn enter để gửi này bước kế tiếp thì chúng ta sẽ là nhập ờ, username tên người dùng tài khoản Discord của chúng ta này quay trở lại Discord nha thì uh, ờ, username tên người dùng của bạn ở đây này bạn nhấn vào này sẽ tự động sao chép nha rồi quay trở lại đây và dán vào này. nhấn enter để gửi này rồi bước theo thì bạn sẽ tiến hành uh, nộp đường link tài khoản cá nhân Facebook của bạn nha quay trở lại Facebook này rồi kế tiếp nhấn biểu tượng ở góc bên phải trên cùng này nha chọn mục avatar tên của bạn này thì đây chính là đường link uh, tài khoản Facebook cá nhân của mình mình sẽ bôi đen này sau đó sao chép này và quay trở lại sáng vào đây nhấn enter để gửi rồi bước theo thì bạn sẽ đành nộp địa chỉ ví uh, BSC tức là Binance Smart Chain BF20 của bạn ở trên ví uh, Chonet hoặc MetaMask nha. Bạn lưu ý nhé là chúng ta sẽ không sử dụng uh, địa chỉ ví BSC của bạn trên sàn Binance hay là Bybit rồi Max này, Bitget này, FTX rồi Gate hay Huobi hoặc bất kỳ một sàn giao dịch khác nữa nha. Mà chúng ta chỉ dùng địa chỉ ví BSC của bạn trên ví Chonet hoặc là MetaMask ha. Ok ví dụ đây mình uh, truy cập vào ví uh, MetaMask của mình nha Mình sẽ nhấn vào đây để sao chép này Thì uh, chia sẻ thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain của bạn trên ví MetaMask thì mình sẽ để link video hướng dẫn ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha Ok mình sẽ sao chép này sau đó quay trở lại đây này và dám vào đây nha nhấn enter để gửi này Ok rồi mình tham gia rồi mình nhấn vào đăng để xác nhận này rồi đây chúng ta sẽ là nhập đường link bài tweet Aerobe vừa lại nha. Bạn quay trở lại Twitter này. Nhấn mục uh, hồ sơ này. Sau đó chọn mục uh, các tweet và trả lời nha. Ok, thì đây là bài tweet vừa lại. Bạn nhấn vào khoảng trống này này. Sau đó sao chép đường link này ha. Quay trở lại đây này và dán này, nhấn enter được gửi này. Ok, lúc này sẽ thông báo là Congratulations, tức là chung bạn đã tham gia Aerobe này thành công rồi nha. Đó thì bước theo bạn sẽ lấy đường link giới thiệu đi chia sẻ cho bạn bè người thân hoặc uh, chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội hoặc group của nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo, rồi nhóm Telegram, vân vân nha. Đó thì bạn nhấn vào mục uh, referral link này. Đây chính là đường link giới thiệu bạn nha. Đó ví dụ đường link của mình như thế này, mình sẽ hành sao chép này. Kế tiếp sau đó chia sẻ giới thiệu bạn bè nha. Ok thì như vậy Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cho bạn là ờ, sự kiện Aerobe của Melody